Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế là sinh tố phúc quần tử thì gồm có mức phúc quần tử, chi vô dâu, sữa tươi, sữa đặc, nước đường. Cách làm như sau. đầu tiên mình sẽ cho 20 ml nước đường mình sẽ cho 70 ml nước món tử Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô Mình sẽ tiếp tục là 20ml siêu dâu 20ml sữa đặc sáu mươi ml sữa tươi rồi mình sẽ cho một cúc đá rồi mình sẽ bỏ lên mình xay rồi sau đó mình sẽ cho một cái ống hút một cái khuấy rồi đây là sản phẩm của mình hẹn gặp lại các bạn về bài học tiếp theo